thì ờ, hôm trước ta học cái button style nó là object rồi hôm nay chúng ta muốn học cái này thì chúng ta sẽ dùng một loại button khác nó là style là uh, nó sẽ style của nó không phải là object nữa mà style của nó là action thì nó khác nhau một chút thì trước hết là tạm thời ta chưa quan tâm đến thì chúng ta cứ bỏ chống cái lên mới đi style của nó thì là tại action rồi à. class class này thì anh em cứ để mặc định nhá Ờ, cái start button thôi cái icon này thì nó có một chút đặc biệt như ở đây anh em thấy là nó đang ví dụ bắt button sale của Udu của Udu này nó đang ký tự đô la đúng không thế làm thế nào để lấy được ký tự đó thì chúng ta vào cái trang này đây là cái uh, mạng không không có mạng vâng múa he không bắt được ôi rồi, rồi, rồi để em à, bắt mạng của em này. VNPT không phải đấy kia cái bắt không ăn thua đây thế thì nó sẽ vào cái trang này nhưng nhưng mà chúng ta sẽ phải search cái version 4.7 à, bởi vì cái Udu 11 nó ra thấy còn version Udu 12 thì em cũng chưa rõ là nó đang hỗ trợ version bao nhiêu khả năng là 4.7 vẫn ok đấy thì anh search cái trang này với, với vô rừng 4.7 vào phần icon rồi anh search cái icon mà mình muốn dùng cái trong trường hợp này là em đang muốn à, đứng ở employee em thống kê được danh sách uh, các cái uh, đâu nhỉ employee thống kê được danh sách các cái order đúng không mà employee đấy đã tạo thì hoặc là chúng ta dùng biểu tượng đô la của Udu cũng được hoặc là chúng ta dùng biểu tượng list thì trong trường này em thử dùng biểu tượng list để cho nó khác voodoo đây đây là biểu tượng list chúng ta ấn vào thì ta thấy là nó có hướng dẫn đây này dùng cái thẻ này để để dùng để sử dụng nhưng mà chúng ta không cần em thì em cần cái cái tên, tên class này thôi đấy thì Uru nó sẽ dùng cái cái, cái tên class đó ta bắt trước nó đấy thấy chưa nó dùng icon là fa ở guide chẳng hạn thì em sẽ dùng fa list chẳng hạn ví dụ đấy đấy là cái icon mà chúng ta muốn còn nó không thích thôi bỏ qua nhé rồi tiếp theo tiếp theo thì anh thấy là cái phần đối với phần sale này nó có icon này nó có cái cái cái ký tự này nhưng ngoài ra nó còn có số lượng đếm đúng không thế thì đó chính là cái fill đếm ấy thì fill đếm đấy chính là cái fill mà anh em mình tự viết đấy thế thì ở employee ở employee từ model trước mình đã đếm chưa nhỉ mình chưa đếm cái gì đâu order id này chưa đếm chưa đếm employee này đấy thì chúng ta chưa đếm cái order đúng không thì chúng ta phải tạo một cái field đếm đến với số lượng order thuộc về employee đấy thì ta viết một cái field compute ở cái mô đồ mà chúng ta đã kế thừa à, ví dụ như là order cao đúng không ví dụ vậy thì bằng field uh, ờ, integer số lượng uh, integer thôi với uh, string là order cao cái này chẳng hạn rồi cái compute là một cái hàm đúng không get order cao chẳng hạn như thế này chứ con bill thì mọi người ờ, nhớ rồi nó chỉ là một cái dạng field để tính toán thôi thì ta a cộng API depend dựa trên cái field nào đó để tính đúng không cái field đó thì chúng ta sẽ xem lại cấu trúc quan hệ của hai model nha. ta thấy là model employee chúng ta quan hệ với model order đúng không dạng là many to many thông qua cái trường order IDS đúng chưa thế thì có nghĩa rằng là khi chúng ta chấm những cái trường order IDS này là lấy được danh sách order đúng không vậy thì có nghĩa là chúng ta muốn đếm thì chúng ta chỉ phải tính len của cái danh sách này thôi vậy thì chúng ta sẽ depend trên cái trường này khi mà mỗi khi nó thay đổi chúng ta tính lại đúng không ạ và chúng có nghĩa là chúng ta chỉ cần tính là for employee in sao đúng không bởi vì nó là chấp nhận là multi vậy thì mỗi một for thì chúng ta sẽ gán cho order cao để gắn cho từng employee ấy bằng chính employee chấm order ids cái trường order IDX quan hệ này Đấy, chấm nó ra rồi lấy được danh sách rồi đúng không nhưng mà chúng ta muốn đếm số lượng thì có nghĩa là chúng ta phải dùng hàm len để chúng ta đếm ra cái số lượng order đó chưa? và chúng ta sẽ cho nó to bằng trụ đây để nó lưu vào database để nó xuất được để nó đỡ phải tính lặng đúng không rồi sau khi có trường order cao này rồi ta sẽ đưa ra cái phần đây thay nó vào đây dạ thì cái button là cái phần ô vuông và cái fill nó ở giữa nó sẽ được bao ở trong cái khoảng đó đúng không rồi cái name này <clears throat> đối với tay là object thì thì thì em sẽ đối với tay object thì hôm trước em có nói <clears throat> đây đối với tay object này thì tức là nó sẽ gọi đến các cái hàm nằm trong mô đồ đúng không và tên hàm chính là ở phần name này ví dụ như ta gọi cái hàm set close thì chúng ta search cái hàm set close đây nó sẽ có hàm đấy đúng không tương tự như vậy đối với hàm uh, set cooking chúng ta gọi search cái hàm set cooking đấy thì nó sẽ là hàm trong mô đồ đấy là đối với tay là object còn uh, đối với bài hôm nay tay của chúng ta là action thì nó sẽ không gọi đến cái hàm nào ở trong cái phía uh, đồ cả mà nó sẽ gọi đến một cái action action là cái phần mà hôm trước buổi buổi trước ta học ấy chúng ta học cái phần action này để liên kết giữa menu và form view view ấy ấn vào nó sẽ nhảy ra sự kiện ấy đấy thì cái action này chính là cái mà ta cần uh, gọi đến thì có nghĩa là gì kia nghĩa là khi mà tôi có cái employee view này tôi ấn vào nó phải hiển thị ra danh sách order đúng không thì tức là tôi phải tìm đến cái action order đúng không ạ thì ở buổi trước ta viết cái order ta đương nhiên ta sẽ phải viết action rồi đúng không ta có tặng cái action để sang nó là đây đúng không nhưng uh, cái action này như em nói là bình thường tất cả các bạn ghi đều được lưu vào database ấy đúng không ạ tất cả bàn ghi đều được lưu database dưới dạng một bảng ở đấy nhưng trong trường hợp action nó là bảng action đây thế thì cái action này nó sẽ được chuyển hóa thành một cái id nào đấy ở trong database đúng không thế thì udu nó làm thế nào để nó liên kết được thì nó sẽ convert cái cái cái name này trở sang dạng id bằng cách là dùng uh, phần trăm đóng mở ngoặc d như thế này đấy, để ép được kiểu integer d phần trăm d ấy. đấy là integer thì nó sẽ làm như này đối với dạng trừ em em cũng không hiểu tại sao mà nó không làm giống như cái dạng này tức là chỉ cần tên module chấm đến tên view là được thì đấy là có thể là nó khó khăn cái nền tảng kỹ thuật của nó đang đang để như vậy nhưng mà tóm lại nó quy định là gì như này phần trăm ở ngoặc và tên cái action đấy và d ở trong thì ý là con vớt cả cái cụm đấy về kiểu integer ấy, nó tự nó, nó bay ở đấy thì giống như các cái module khác thì chúng ta vẫn phải copy đầy đủ cái id và cái tên module như thế này Đấy, thì bình thường mình chỉ cần gõ này chả hiểu tại sao udo bắt phần trăm d đối với action còn đối với kế thừa view thì anh chỉ cần gõ như này thôi kế thừa view thì như này thôi nhưng mà đối với cái cả gọi đến action thì nó phải như thế này đấy thì đấy là cái khác biệt sau đó rồi thì ta sẽ thử xem là nó nó hiển thị lên chưa nhé ta sẽ cài ờ, cái module đó à, update module đấy module learn inherit operate à, có lỗi rồi ta sẽ xem lỗi even to do have extra content fit group cái thẻ này đâu có sai gì đâu nhỉ tiếp tiếp bất tình đúng rồi này không mình xong rồi chưa thấy nó sai thì số nào à? được là này. trước khi có cái này thì nó có lỗi À, trước khi có cái này không lỗi tức là đoạn này ta biết lỗi ID này model này inuit này buổi trước là à vâng module trước là module này đúng rồi này x 3 đến thẻ sheet này rồi đến thẻ group này position là before này chúng ta thêm cái thẻ div này file là action này đúng rồi này tự nên là gì đó này action này chưa thấy tay sao file action này đúng rồi phần trăm đóng mở ngoặc à, tên đến à, tên action này. sau đó đến fill name này hay sai chỗ nào nhỉ export này fill này record à đây nó bị lồng hai thẻ record không hiểu sao lại có thừa một thẻ record đây ok à đâu rồi em lại paste nó vào trong cái thẻ đi cọc cũ ở à, đây đây là đóng thẻ đi cọc này tôi mất đóng thẻ trước em paste nó nhầm uh, chỗ rồi update lại đấy thì ra em đăng cái thằng employee lại đấy thì ta đã thấy cái pattern của chúng ta rồi đúng không nhưng nó thiếu string ấy đấy thì ta viết thêm cái thẻ string ờ, vào đây ta nhìn lại cái form của Uru này thì ta thấy là nó viết cái thẻ string cho cái button đấy ở cái phần uh, đây thì ta thấy là nó có một cái string để nó hiển thị tên đấy đúng không ta viết cái string đấy vào đấy update module thì ta thấy là nó vẫn chưa hiển thị à thế có nghĩa là nó à, có cái mẹo khác để nó xử lý việc này trong trường hợp này nó sử dụng một cái div Ờ, ở giữa để hiển thị cho đẹp đây thì ta sẽ xem nó viết trong các cái ờ, file đây nó dùng cái đít như thế này copy về ta viết lại cho nó đúng tức là cái hiển thị fill đấy nó sẽ nằm trong một thẻ đít nữa trong đấy có một thẻ là span đầu tiên đấy để hiển thị cái fill đấy đấy tiếp theo là, là cái label mà nó muốn hiển thị ra đúng không mình tách ra thành như thế cho nó đẹp đây update lại đấy đã thấy nó đến được không vậy thì có cái tức là trong cái thẻ button nó sẽ viết thêm một thẻ div đúng không để cho nó trình bày thành hai chỗ ô nhảy cho đẹp và chúng ta lưu ý một chút là ở cái phần fill chúng ta thêm một thẻ low no label ấy để nó không hiển thị cái nhãn cái nhãn của nó sẽ là ở đây cái nhãn ở đây nó không được hiển thị đấy, chúng ta để no label đấy cái ý nghĩa của nó là như thế thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái, các cái class này thì udo đã viết sẵn rồi ta không phải viết lại nó đã định nghĩa sẵn cs để để hiển thị như này rồi đấy cái tiếp theo ta ấn vào đấy đúng không ấn vào đấy xem nó nhảy đến cái action à, của chúng ta là order action đây đúng không thì chúng ta thấy là nó nhảy được rồi nhưng có một điều vấn đề là nó đang chọc đến cái action chứa danh sách order và nó không phân biệt là order của ông này hay của người khác mà chúng ta rõ ràng là chúng ta đang ở ông Nguyễn Văn A thì, thì ông ấy chỉ có hai order thôi nhưng tuyết vào nó thành bốn order tức là bao gồm cả order của ông khác ở đây đúng không? Thế là không đúng vậy thì chúng ta sẽ phải uh, tạo thêm một cách sừng khác thay vì sử dụng cách sừng cố định cố định của udu à của hôm trước ta viết đây action à, order hôm trước chúng ta viết đây đây là action order hôm trước chúng ta viết và action này nó không có filter lọc liếc gì cả nên lấy tất là đúng rồi đúng không thế nhưng hôm nay ta copy lại cái action này ta viết một cách action khác mà lọc theo cái giá trị của ta đang cần đúng không vì nguyên tắc là chúng ta gọi action nó thì chúng ta phải viết trước nó nhé ta viết sau đồ gọi nó không được đây ví dụ như này thế chúng ta thấy rằng là tôi muốn tạo một action vẫn đến bảng order đúng không chúng ta để nguyên cái model cái label cũng để nguyên được không vấn đề gì cả nhưng cái order action chúng ta đổi thêm một chút cho nó rõ đúng không chúng ta sẽ là uh, action uh, order by employee chẳng hạn đúng không bởi vì chúng ta lấy theo employee chúng ta tặng là như vậy thế thì ngoài ra chúng ta sẽ phải thêm một cái field name bằng domain tức là chúng ta sẽ thêm một field domain ở đây để làm gì để chúng ta lọc được cái điều kiện đúng theo chúng ta mong muốn đó là nó phải lấy được những cái order thuộc về employee ID này đúng không ạ thế chúng ta quay lại cái bảng order để xem là nó có đang, đang có trường quan hệ với employee là thông qua cái trường employee IDS đúng không thì có nghĩa là tôi phải kiểm soát được những cái trường employee nào mà nó có đúng không theo cái order à theo cái employee ID tôi đăng kích đúng không thì cái employee ID mà tôi đăng kích này này thì chúng ta sẽ truyền một trường gọi là trường active ID đấy là được active ID này chính là đại diện cho cái employee ID đang kích thì ta Udu đọc cái active ID này nó sẽ tự chuyển đúng ngay đi cho chúng ta không phải quan tâm thì có nghĩa là cái danh sách employee thuộc order này nó phải có cái active ID này thì nó mới được hiển thị còn nếu không có thì thôi mọi hiểu đúng không ạ đấy bởi vì trong order có một cái trường employee ID mà tức là nhân viên nào tạo ra cái order đấy mà đúng không thì chúng ta sẽ dựa cái dựa ờ, trường đó để chúng ta giải quyết thế thay vì gọi đến action uh, ở bên uh, module kia thì chúng ta gọi thẳng action của chúng ta đúng không bởi vì nó cùng một module nên chúng ta không cần phải có tên module đằng trước nữa đấy rồi chúng ta quay lại đây chúng ta cài lại rồi chúng ta đây là em năm lại cái module này thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng ở đây là chúng ta có hiển thị một cái trường order ấy nó chỉ có hai cái order thôi ở đây cao hai order là đúng rồi nó ấn vào đấy nó chỉ ra hai order đấy thế thì đáng nghĩa thật ra chả ai mấy khi người ta hiển thị ở đây đâu người ta chỉ cho hiển thị đây trông nó đẹp ngắn gọn hơn thì cũng không ai người ta hiển thị cái này không thật ra thì nếu có hiển thị cái này thì cũng sẽ đẹp hơn đây chúng ta demo nó biết xấu hơn tóm lại là chúng ta xây đàn thường nó sẽ làm dạng này dạng mắt bắt đường như này và chúng ta click vào nó sẽ link ra một cái ở bên cạnh như thế này thay vì là là đấy bởi vì có vẻ là lúc nào người ta muốn xem cái order đâu thật ra người ta chỉ cần xem cái số tổng là được rồi đúng không còn nếu mà muốn khách hàng thân thiết hoặc là muốn làm gì đó ta vào kiểm tra các order hoặc khách hàng họ muốn kiểm tra order của họ thì người ta sẽ ấn vào đây kiểm tra thì cụ thể hơn ở đây nó cũng sẽ có tổng luôn đúng không đấy bởi vì hôm trước chúng ta viết một cái siêu tổng như thế này mà thì quay lại đây là nó như vậy đấy là cái smart button mà mà anh em mình là học hôm nay đấy nó là cái dạng bản chất nó là như vậy thì à, anh em có thắc mắc gì không ạ ta lưu ý rằng thứ nhất là nó tai của nó nhá không phải là tai dạng object nữa mà tai của nó là action đấy cái tai object thì là cái tai mà em vừa nói lúc đấy là nó sẽ gọi vào một cái function trong model ở đây là nó gọi đến cái action thì đấy nó khác nhau vậy mở ông vào tay là option mở ông tay là object tay action và tay object thì đối với tay action à, chưa được học đó là mục quy giác thì đây chúng ta xem cái module Udubay nó hay viết nó sẽ có thư mục gọi là thư mục nguyên giác đây thư mục này đây là thư mục nguyên giác thư mục nguyên giác tức là nó nhảy lên một cái bộ ấp có các step step thì thường nó hay gọi là thư mục nguyên giác thì uh, thì đấy là cái một cái dạng mô đồ mà chuyên biệt mà Odoo hay sử dụng thì vào một thư mục mới thì chúng ta sẽ vẫn tạo các cái file init đúng không như bình thường ta có thể import gì đấy ở đây thì sau khi tao viết thì ta sẽ import là nguyên tắc ở thực trạng này thường hay để nhảy bộ óc nhé thì ví dụ như ta tạo một cái nguyên tắc gì đó ở đây uh, demo windows à thôi employee windows giả sử như vậy đúng không? chúng ta sẽ vẫn uh, viết from module import model view API à, class employee windows thì bình thường ở, ở cái chỗ này chúng ta sẽ làm model chấm model như này đúng không ạ đấy đấy là bình thường chúng ta sẽ làm như vậy nhưng mà đối với dạng à, WinRAR thường chúng ta sẽ dùng dạng transition model như này thì không phải là model đấy. thì chúng ta vẫn dùng các thuộc tính như bình thường à, ví dụ tên đúng không tên là employee chấm WinRAR chẳng hạn như này thế thì cái đối với cái model này nhá nó sẽ vẫn uh, sinh ra một cái bảng trong database WinRAR thì chúng ta thấy là cái cái name chúng ta vẫn dùng thuộc tính name như bình thường để định nghĩa ra cái tên bảng của nó và cái bảng này sẽ vẫn được lưu vào database nhưng có một chút lưu ý là đối với dạng Chashimodo là chúng ta không không cần phân quyền nó là dạng bật bóp lên nó không cần phân quyền và dữ liệu sẽ được lưu vào database một thời gian ngắn sau đó sẽ tự động được udo xóa đi tại sao như vậy bởi vì là rõ ràng là cái dạng pop up lên ấy là bật lên để để trình bày một thứ gì đó thôi chứ không phải là để lưu trữ vào dữ liệu thật dữ liệu thật là chính là cái form này này nếu cần chúng ta sẽ lập đây Có tất nhiên nếu chúng ta cố tình muốn lưu thì chúng ta vẫn làm dạng uh, win ờ, dạng, dạng trong win được nhưng chúng ta để dạng đồ này thay vì là transition model nghe hiểu không khác biệt là transition đồ nó sẽ không không lưu trữ lâu còn dạng model này nó sẽ lưu vĩnh viễn trừ khi chúng ta cố tình xóa còn transition nó sẽ tự động xóa đấy thế nó rất tiện ở chỗ là khi mà chúng ta muốn để làm một cái dạng nhát gì đó cho user thôi phục vụ cho user thôi chứ nó không có bản chất nó không cần phải lưu lại thì chúng dùng dạng này là hợp lý nhất bởi vì Udo sẽ tự xóa cho chúng ta Đấy. Thế, uh, ví dụ như cái employee nguyên này em sẽ nhập một chút ví dụ chúng tôi muốn nhập cái cái ví dụ anh thấy là cái benefit này đúng không đang là field compute đúng không đang là field compute tính tính dựa trên uh, cái năm lương này đúng không thế thì thay vì là chúng ta giả sử chúng ta không muốn nhập vào đây mà chúng ta muốn cho họ bật vào cái box họ nhập đôi khi là như vậy đúng không thì chúng ta giả sử như là income year ở đây chẳng hạn bằng fill.integer vào đây thế thì uh, ta viết một cái fill như vậy và ta tạo một cái ờ, giao diện cho nó uh, đâu có copy cái file view trước à, copy sang hình ảnh nhưng mà cái dạng view của cảm giác nó hơi khác một chút cái WinRAR của Ubay cho nhanh Okay. đây là một cái win gap thì nó vẫn là dùng thẻ đi cọc và nó vẫn là model IRU view thôi đọc tên là in by win gap form view chẳng hạn đúng không rồi cái name thì nó chính là cái label để hiển thị khi mà khi mà cái bộ up nó nhảy lên đấy ta có thể là có tên là gì cũng được có thể là employee uh, experience uh, cái gì đó vân vân model thì tuấn là tên model ta là employee Zinzak đúng không đúng cái tên model mà chúng ta vừa tạo ở đây này form string cũng là cái phần nó hiển thị thôi ta nghĩ là gì thì nó sẽ hiển thị lên như vậy thì ở đây chúng ta có một cái fill thôi sau đó fill income gear thôi đúng không là sẽ như vậy footer nó sẽ gồm có hai button bất tần đầu tiên chúng ta sẽ gọi đến là chúng ta sẽ là uh, ví dụ như calculate uh, ờ, income benefit đúng không? Đúng không? benefit yeah. bây giờ ta sẽ là calculate benefit ví dụ vậy string benefit time object chúng ta để ta rất là đúng rồi còn class thì để nguyên thì chúng ta nghĩ ý có một cái button đặc biệt là button cancel thì chúng ta nhìn thấy nó có một cái thuộc tính là special bằng cancel vậy tức là khi chúng ta click vào cái button này nó sẽ tự động đóng cái, cái box up đấy đi không làm gì cả thế chúng ta định nghĩa luôn nó là special là cancel để udu tự tự hiểu nó là cancel luôn luôn phải có cái này thì nó mới hiểu đấy là cancel đấy thì chúng ta nhớ còn cái label không quan trọng đặt cái gì cũng được nhưng special này phải là cancel đấy. sau khi đó thì ta in import cái file đấy vào đây init chúng ta cũng phải import cái thư mục mới của chúng ta đúng không init trong WinRAR thì import cái file này init thì phải import cái WinRAR này đúng chưa còn file view thì chúng ta định nghĩa trong file manifest đúng không ạ đúng không? chúng ta cái run này sau khi cài xong ta F5 lại bên ờ, à chúng ta chưa chưa viết menu các thứ cho nó à không cần không cần quên chúng ta viết chỉ viết button thôi thế thì ờ, để gọi đến cái nguyên giác này đúng không thì chúng ta vẫn phải viết action cho đó đúng không ạ để để cái button nào đấy nó gọi cái action đấy đúng không như lúc nãy chúng ta vừa học cái button tay là là action rồi để gọi action thì chúng ta phải viết action đã quên mất em chưa viết action yeah, action thì chúng ta chỉ cần để như giống các cái action khác thôi là này employee nguyên giác action nên thì là gì cũng được trên là gì à đồ thì vẫn là cái model đồ chúng ta tạo chính xác dùng tí một ờ, tên thế thì ở dạng nguyên giác và dạng form nhảy lên chúng ta chỉ để dạng form không cần không cần thiết về dạng truy bỏ đi cái id này chúng ta sẽ tạo một cái button để gọi nó đúng không thế thì cái button đấy nó nằm ở trong cái form mà chúng ta muốn gọi là ở form employee đúng không ạ chúng viết thêm một cái button đây để chúng ta gọi nó đúng không thế khi bắt à vâng mỗi khi em chuyển hôm nay em quên này đúng không <laughs> đây chỉnh phông nữa đấy thì cái action này giống như cái là phần trước chúng ta làm thôi thế để để có gọi được action này thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái button ở dưới ở dưới cái employee form view nhưng mà cái button này chúng ta sẽ không để ở bên tay phải như này mà chúng ta sẽ để ở đây để ở header thì cái phần này chỉ để vừa sâu vừa để cao cái gì đó chúng thường để đây thôi cái button à, dạng kia thì ta sẽ để ở đây chẳng hạn thế thì để để ở đấy thì tức là nó phải để trong cái thẻ header đúng không chúng ta phải để x vào đến thẻ header giống như lúc em nói header và position <clears throat> bởi vì chúng ta chỉ cần biết là nằm trong cái này thôi chúng ta sẽ dùng position inside được không cần thiết phải đi for after ở đâu chúng ta viết một cái pattern với uh, à, name chính là cái action mà chúng ta muốn gọi đúng không string bằng gì ví dụ là get benefit chẳng hạn hoặc là set benefit vân vân tiếp theo là um, class class thì có thể có được không có được class thì có thì nó sẽ, sẽ đẹp hơn tí nữa ta sẽ xem class của Udo dùng là cái gì copy vào sau những cái name thì chính là cái action mà chúng ta muốn à, gọi thì chúng ta dùng phần trăm ta mở hoặc cái d đấy đúng không action chính là cái action mà chúng ta định nghĩa ở file quý giác này đúng không ạ copy sang vì nó cùng một module nên chúng ta không quan tâm đến cái module nhưng không cần lưu ý một chút đó là bởi vì cái nguyên giác này chúng ta tạo ở file này mà ở file bên này ta mới gọi đúng không mặc dù cùng một module nhưng nó có thứ tự trước sau thì có nghĩa rằng là khi mà chúng ta định thêm nó ở manifest này thằng này mà muốn gọi ở giác thì thằng nguyên giác phải định ở trước nó đúng không ạ copy ừ. lên nếu không á lúc chúng ta cài đặt ấy nó sẽ không được đâu nó sẽ báo là nó không tồn tại cái action đấy còn trừ khi nhé trừ khi là anh khai báo cái nguyên giác này xong anh update để nó có cái action đấy xong rồi anh mới tiếp tục sang bên view này anh thêm thì lúc ấy nó đã được cài vào database rồi thì nó trở ra nhưng mà cài vào database mới thì sẽ lỗi vì thằng này nó đã rất sinh ra đâu nhưng ở nhưng mà chúng ta trong trong quá trình ta, ta code ấy ta mới code đoạn này ta đã update cho database rồi thì nó sinh ra rồi thế xong ta lại code tiếp xong người ta mẹ gọi thì nó ok bởi ít nhất là nó đã sinh ra database rồi nhưng cài vào database mới chắc chắn sẽ nó sẽ fail vì nó không nhìn thấy cái thằng này nên chúng ta nhớ cái thứ tự đó <clears throat> thằng này ở file giác đúng không? Cho nên thằng này phải được gọi đặt trước. Sau đó thằng này mới gọi được. Đấy rồi à, cả sau đó F5 Đấy. Nó đang mang nó đi đăng mang đây mình ra ta vào employee này <clears throat> thì ta thấy cái button get benefit ta ở đây rồi thì uh, mọi người nhớ là mọi khi mọi người phải gõ cái income gear này rồi nó nhảy ra cái benefit đúng không đúng không ạ bình thường ta sẽ gõ như vậy thế thì thay vì như vậy ta sẽ ấn vào đây để chúng ta gọi đến cái action mà nó nhảy đến cái rác ấy rồi chúng ta nhập benefit bây giờ nó đang lỗi đúng không xem xem nó lỗi ở đâu rồi hàng lỗi người lỗi gì tôi sẽ lại button button name à đây quên mất chữ có tai đúng không tai của nó phải là action thì nó loại được đấy ấn à, vào thì nó mọi người thấy nó nhảy lên cái cái form của ta một định nghĩa nhưng nó lại nhảy sang một cái tab mới nhìn nó không được đẹp đúng không đấy, ta muốn nhảy lên cái bố up ấy thì ta phải sửa lại cái từ một chút ở à, cái từ này chúng ta thêm một cái fill name bằng target target của đó sẽ là là current hoặc là new new thì nó sẽ mở lên một pop mới cái thẻ HTML chúng ta học cái phần à, nếu mà chúng ta học HTML chúng ta thì có, có cái thẻ link để open đến một cái chỗ khác ấy hoặc cái thẻ A, thẻ AHRES thì nó cũng có sẽ phần có phần target là current hay là blank ấy. kiểu kiểu vậy thì thằng này nó cũng làm tương tự như vậy thì chúng ta ấn vào đây chúng ta thấy có một cái get benefit đã ấn vào thì nó sẽ nhảy boab rồi nó thay vì nó nhảy sang trang khác thì nó sẽ nhảy boab thì mọi người nhớ là target bằng new thì sẽ nhảy boab còn target bằng à, current thì nó sẽ nhảy sang trang khác như vừa rồi đấy bất cứ một dạng bộ đồ nào cũng thế thế thì chúng ta nhìn thấy là cái phần income chúng ta ở đây rồi thay vì chúng ta nhập ở đây thì chúng ta sẽ nhập ở đây đúng không và xét giá trị để cho nó nhảy được benefit đúng không ạ thế thì chú chú ý một chút là để cho nó nhảy được benefit thì chúng ta thấy là ở cái get benefit này nó có hai button một là get benefit hai là cancel cancel thì em giới thiệu rồi đúng không cái button get benefit này là cái button mà ta muốn nó gọi đến đâu đó thì chúng ta tham đặt tên cái hàm gọi là hàm Calculator benefit thuộc cái module này thì chúng ta đương nhiên phải vào module này chúng ta viết một cái hàm như thế đúng không account à, API multi đẹp Calculator benefit như thế này thế có nghĩa rằng là khi chúng ta nhập cái nó vào đây và chúng ta ấn get benefit thì nó sẽ nhảy vào hàm này đúng không thế khi nhảy vào hàm này đương nhiên chúng ta sẽ lấy được giá trị cái income viên này rồi chúng ta phải truyền nó xuống cái đối tượng employee này để tính toán các thứ vân vân vân vân đúng không Là sử như vậy thế thì chúng ta sẽ có sell chấm uh, ờ, income year chính là cái số mà chúng ta nhập đây đúng không ạ đấy và để cho chắc chắn thì chúng ta phải check là nếu nó nó lớn hơn không đúng không thì ta mới làm gì đấy đúng không thế khi chúng ta lớn hơn không rồi thì chúng ta phải lấy cái số đấy để nó set vào cái income year này để cho nó thay đổi cái benefit này của employee này đúng không mà chúng ta đang ở đối tượng employee nguyên tắc thay chứ không phải là employee đúng không thế thì giống như lúc nãy chúng ta vẫn sử dụng đến sell.nv.contact get ra cái active id ấy. giống như lúc nãy chúng ta dùng ở phía action ấy không cái active id thế thì cái active id này chính là cái bản ghi employee này Được, dạ, thì em lấy nó ra employee id như thế này thì có employee đi rồi mà, mà chúng ta muốn lấy được cả cái đối tượng employee thì chúng ta gọi hàm gì nhỉ chúng ta gọi hàm row đúng không để chúng ta lấy ra cái bản ghi đấy thông qua id đúng không ạ chúng ta sẽ lấy được employee như thế này thế từ employee này chúng ta sẽ gán lại cái income year ở dưới này đúng không bằng cái income year ở trên đúng không nó bật cái box bật lại cái debug để chúng ta nhìn xem chữ tên là gì đây thì chúng ta nhìn thấy incoming này nó bằng cái tên là phim là incoming đúng không chúng ta sẽ gán bằng cái incoming của cái đối tượng này chính là sell sell là đối tượng này nhá đối tượng employee wingjack nhá còn incoming này là thuộc đối tượng employee khác nhau nhá cùng fill nhưng mà nó khác nhau tên fill giống nhau thôi đúng không chúng ta gán lại rồi nhưng gán lại xong nó vẫn chưa làm được việc đâu mà thôi chúng ta tạm thời như vậy đã rồi chúng ta tạm thời như vậy tập debug xem nó nó hoạt động như nào Tôi ấn get benefit nhập vào số đây Tôi nhập vào uh, 5 à, ở đây đúng không ta get benefit thì nó sẽ gọi hàm này giống như em vừa nói bởi vì sao bởi vì ở cái phần này chúng ta định nghĩa đến hàm này mà bắt từng này thì khi ấn bắt từng nó nhảy vào hàm này rồi thì chúng ta nhìn thấy cái cell này thì có income kia chính bằng năm đúng cái số chúng ta đăng nhập đúng không rồi thế thì sau đó chúng ta sẽ lấy được cái active id chính là thằng employee id là một rồi chúng ta browse ra để xem nó là employee nào đúng không khi chúng ta browse thì nó sẽ dưới dạng object rồi thì object nó sẽ hiển thị như này đúng không nó chấm lên name thì đính là đúng là ông Nguyễn Văn Na rồi đúng không thế xem cái income của ông này là bao nhiêu thì income của ông này bằng hai thế sau đó chúng ta gắn với năm đúng không tức là hai bị gắn thành năm đúng chưa tại em năm thì chúng ta thấy là đây đã thành 5 và cái sự kiện on chain nó tự động nhảy để nó gán cho ông là thành 10 đấy thế có nghĩa là trường income này chúng ta hoàn toàn có thể bỏ đi mà bắt người dùng phải nhấn bắt từng này tức là không phải là trường hợp nào nó sẽ làm ngay mà đấy là phụ thuộc vào yêu cầu của user và phụ thuộc vào các cái thứ khác ví dụ như là ở ờ, ở cái tầng ờ, một một cái bạn sinh viên hoặc một bạn nhân viên làm mới vào công ty hoặc mới vào nhà trường mà chúng ta muốn thu thập CV của bạn ấy muốn thu thập thông tin cá nhân của bạn ấy có thể không bắt phải nhập ở đây mà ấn vào pop nhảy lên cái thông tin phụ lục trích lục đấy nhập vào thôi chứ không nhất thiết là lúc nào phải nhập trên form view cái đấy phụ thuộc vào bài toán của user đấy tức là cái cái sự kiện ấn vào button này nó là một cái nhấn mạnh và một cái confirm đối với user khi user quyết định phải làm thì user mới ấn vào button thì nó sẽ có tính chất là nhấn mạnh hơn thay vì ấn edit ở đây hoặc là sẽ có những trường hợp là một số ông user chỉ có quyền xem cái thông tin đấy không được sửa và mình chỉ cho sửa một hay hai thông tin nào đó thì mình bắt buộc phải ấn button này để nhảy lên mình cho sửa động hay còn tất cả các chỗ này mình không cho sửa tức là có rất nhiều cái phương án khác nhau thế đấy Udu hỗ trợ sẵn thôi còn tất nhiên là tôi sẽ anh em sẽ thấy là chả việc gì tôi phải nhảy box tôi gõ luôn vào đây cũng được đúng không gõ luôn vào đây cũng được nhưng mà ý em là Udu sẵn sàng các phương án để chúng ta làm tùy tùy vào cái bài toán đấy thì cái dạng ờ, uh, đồ như anh em mình vừa học đấy là một, một một trong những cái phương án đúng không một trong những phương án sẽ có những cái trường hợp bắt buộc phải dùng cái nguyên giác này nó mới thú vị Đấy, nó mới đáp ứng yêu cầu thì nhắc lại một chút đầu tiên là phải dùng cái Traction model này trong trường hợp nào trong trường hợp là nó không cần lưu trữ dữ liệu ví trong trường hợp này nhá em nhập benefit vào rồi đúng không em nhập benefit vào đây rồi thì bản chất cái benefit để à cái income này sẽ được lưu xuống đây và tính vào đây thì ở đây cần lưu làm gì nữa đúng không thì ta vào đây vào vào trong này nhé ta vào database nó query nhé select star from uh, cái tên bảng của chúng ta là employee winjack đúng không thì chúng ta thấy nó đang lưu ở đây rồi nhưng sau một thời gian nó sẽ xóa đi chính là cái bản ghi số 5 mà chúng ta vừa tạo ấy đấy thì thì bởi vì rõ ràng là chúng ta đâu cần lưu đâu vì khi lần mà nó nó nó xếp database vào đây rồi thì lưu làm gì nó sẽ được lưu vào đây rồi mà đúng không lưu vào đây và tính ở đây rồi thì đấy là một trong những uh, cái đặc điểm của thằng trang module này là lưu vào đây một thời gian thôi sau đó sẽ sao tự xóa đi không cần thiết u đu hết xóa đi đấy cái thứ hai là nó có một cái lợi thế nữa đó là khi mà chúng ta nhập dữ liệu vào cái mô đồ này là không cần phân quyền không cần phân quyền user nào cũng có quyền nhập dữ liệu vào cái mô đồ của này được chưa còn nếu chúng ta không muốn cho người ta làm thì chúng ta đơn giản chúng ta phân quyền cho cái button này phân quyền button này bằng cách là chúng ta gắn cái group gắn cái group vào ấy như hôm trước ta học ấy gắn group nào thì thằng group đấy có quyền thôi không gắn thì thôi đúng không thì nhưng mà ý là bản chất cái mô đồ này là không cần phân quyền này thì dạ mô đồ này không cần phân quyền bản thân bản thân cái mô đồ bảo mật thân cái nguyên giác này là không cần phân quyền tức là để bật lên một cái form này bản chất nó phải sinh ra một model đấy là đối với framework Odoo là như vậy thì chưa sinh ra một cái model và viết action viết các thứ lên để gọi đấy. nhưng model đấy thì chúng ta có quyền quyết định nó là dùng model gì model thường cũng được model thường nó sẽ lưu vào database vĩnh viễn còn dùng trang transient model thì nó sẽ được tự xóa đi đúng không thì đấy là hai cách khác nhau chúng ta có quyền viết như vậy và nó cũng sẽ có các cái, các cái function giống như các cái model thông thường cũng có name có đầy đủ các thứ đấy.